thì ở đây thì trước mặt của quý vị đây thì nói chung là rất là nhiều loại đá phong thủy khác nhau những màu khác và kích cỡ khác nhau nó không giống nhau nhá Đấy. và đến với kênh ờ, phong thủy nhà ở của Phạm Quang Hưởng thì đến với cân của Phạm Hưởng thì Phạm Hưởng luôn luôn chia sẻ cho quý vị về những cái vật phẩm phong thủy và những cái hướng nhà xây của quý vị năm tuổi nào là năm quý vị được xây nhà nhá rồi những màu sắc phong thủy của quý vị đó rồi nó hướng nhà xây của quý vị và những vật phẩm phong thủy ở đây có ý nghĩa là như thế nào thì ở trong cái video này Phạm Hưởng sẽ xin chia sẻ cho quý vị từng từng ý nghĩa từng ý nghĩa của từng ờ, phong thủy nha quý vị nhé thì ở đây ờ, trước tiên thì Phạm Hưởng nhân xin chia sẻ chia sẻ cho quý vị đây là cái thằng dòng thật ăn hồng quý vị nhé dòng thận ăn hồng này á, thì có tác dụng rất là nhiều về vấn đề đó là tình cảm vợ chồng này tình cảm của những ờ, thành viên trong gia đình này khi chúng ta mà sử dụng những thành những cái ờ, ờ, quả cầu phong thủy này mà chúng ta để ở trong phòng ngủ á, sẽ gia tăng thêm thêm cái tình cảm vợ chồng nhé gắn bó này và gia đình con cái nhé đấy và cái thật ăn hồng này chúng chúng ta còn có tác dụng đó là để làm gì để ờ, có thể là à, sử dụng những thật ăn hồng này chúng ta làm đẹp nè giống như chúng ta mà mát xa mặt đấy khi chúng ta mát xa mặt thì ở đây có thật ăn hồng mà các loại viên đá thô như thế này nhá viên đá thô như thế này thì chúng ta sẽ chọn những loại viên đá thô chúng ta mài đó. quý vị sẽ mài bằng như thế này đấy, rồi quý vị ờ, mấy chị em phụ nữ chúng ta sử dụng mật ong á <clears throat> một số một ít mật ong này với một ít um, nước cốt chanh này pha chung với nhau nhé pha chung với nhau là chúng ta sẽ bôi lên trên đây chúng ta bôi lên cái mặt à, đá như này rồi chúng ta sẽ lăn ra mặt nhé lăn ra mặt đem lại nhiều nhiều ờ, cái, cái đường da của các vị á, của phụ nữ á, sẽ sáng bóng này mịn màng này trắng đẹp nhé hồng hào nhé đây là cách làm đẹp về cái thật ăn hồng nhé đấy là phạm hương chia sẻ cho quý vị những ờ, chị em phụ nữ làm đẹp nhé sang tiếp theo nữa ở đây là cái um, vị cái <clears throat> vị này ấy, là vị thiềm thử cái vị thiềm thử này là cái vị đứng số 2 trong cái uh, phong thủy nhà ở chúng ta đó là thu chiêu tài chiêu độc cho gia chủ nhé chiêu tài chiêu độc cho gia, gia chủ rồi là chuyên đi uh, uh, thu hút của cái đem về cho gia chủ đấy đây là cái đồng tiền này mang ý nghĩa là tha của cái về nhà cho gia chủ nhé. Đấy. Thì quý vị sử dụng cái vật phẩm phong thủy mà cụ thiềm thờ như này nên lưu ý khi chúng ta trưng bày hoặc là thờ cúng thì chúng ta phải quay vào trong nhà nhé. Đấy. Khi chúng ta mà để trưng ở trong nhà thì chúng ta phải quay mặt của cụ vào trong nhà đó là cụ sẽ mang tiền tài về nhà cho chúng ta nhé. Đấy. Còn mà quý vị mà bỏ thờ cúng thì quý vị nên cho cụ quay mặt vào ban nhé, quay mặt vào ban nhé. Đấy, nó về công năng của cụ này luôn luôn chiêu tài đấy. À, ờ, trừ tà hóa sát nhé đấy đó là tác dụng của à, cụ thiềm thừ và cái ngọc này đó là ngọc ô lít như các bạn nhé nó cũng thuộc dạng là ngọc ô lít đấy rồi tiếp theo thì phạm hướng chia sẻ cho quý vị luôn ở đây thì có dòng ở đây thì có dòng đá cầu cầu này là cầu đá vân gỗ nhá cầu đá vân gỗ của chúng ta rồi thì cái dòng ờ, cầu thật ăn à, dòng cầu này cầu này cầu canxit nhé canxit vân gỗ này á, thì à, nó cũng tác dụng đó là trừ tà hóa sát cho quý vị nhé ví dụ ở nhà quý vị mà xây nhà mà trước cửa nhà nó có cột điện hay là có những cái tòa nhà cao ốc ở trước mặt của quý vị á, thì quý vị nên sử dụng những cầu phong thủy này để đặt ở trong nhà để mà chấn chặt lại nhà cửa nhé khi chúng ta mà những cái vấn đề ở ngoại cảnh nhé như là chiếc cổng nhà có cột điện hay cây cổ thụ hay là tòa nhà cao ốc thì lên sử dụng cái này để chúng ta chất chặt lại nhà cửa nhá thật ăn à, chúng ta sẽ sử dụng cầu này cầu canxit bên gỗ cũng được hay là cầu à, dòng sobentin nhé canxit sobentin cũng được hay là dòng thật ăn à, hồng này cũng được nhé cũng đều có tác dụng cả nhé Đấy. thì tiếp theo thì phòng hướng chia sẻ cho quý vị luôn ở đây thì chúng ta nó có cái à, à, bát này là bát tụ bão nhé bát tụ bão này là tụ tiền tài của cái đấy nhá tượng trưng là chiêu tài chiêu nọc chiêu tài cho gia chủ nhá bát tài bát đựng tiền nhá đây, bát tụ bão tụ tiền tài nhá đây là kim nguyên bảo quý vị nhá thì ở ở trong kim nguyên bảo đó quý vị có thể là trưng ở trong nhà hoặc để ở trên tủ kết sắt hay trong kết sắt để nó đem lại cái sự gọi là tiền của nhá đấy tiền của đấy vàng son phú quý đấy đây là cái à, kim nguyên bảo nha các bạn nhé hay là quý vị có thể đặt ở trên ban thờ ông thần tài á để tượng trưng cho tiền tài của cái nhá tiền tài của cái ừ. rồi thì phạm hướng chia sẻ cho quý vị luôn thì ở đây cũng có cái dòng này là dòng đá hồ lô quý vị nhé cái dòng hồ lô này thì đó cũng là làm từ đá ngọc hoàng long nhá dòng này với dòng này và dòng này ba dòng này đều là dòng đá ngọc hoàng long thì cái dòng đá cầu Thăng Long này đó, nó là vàng tượng trưng cho vàng son son, son phú quý này rồi hồi xưa vua chúa sử dụng cái ngọc này để làm ngọc ấn ngọc tỷ này nhá của vua chúa đấy nhá thì à, phòng hướng chia sẻ luôn khi chúng ta trưng bày cái à, hồ lô này cái cái, cái vật phẩm hồ lô trong nhà đó thì nó tượng trưng cho ông ta thứ nhất là trừ tà hóa sát cái thứ hai nó đem lại ờ, tượng trưng cho sức khỏe sống lâu trường thọ nhá trường thọ và sức khỏe cho quý vị nhá ở trong uh, trong nhà mà quý vị đặt cái uh, hồ lô này ở trên bàn làm việc hay ở trên uh, ban thờ thần tài đó, đều có tác dụng rất là uh, nó tạo từ trường dương cực kỳ là lớn và xua đuổi nhá trừ được trừ tà hóa sát nhá rồi lại tượng trưng cho sự uh, khỏe mạnh sức khỏe dồi dào nhá đấy thì ở đây nhiều bạn cũng đang thắc mắc là ở trong cái hũ này phòng hướng đang đựng cái gì đúng không ở trong cái hũ này thì phòng hướng đựng là đựng các loại đá của năm của năm mận của của năm ngũ hành nhá, năm ngũ hành tương sinh và năm ngũ hành tương khắc nhá. mỗi hũ này đều có năm cái màu sắc khác nhau tượng trưng cho năm ngũ hành đó gọi là đây gọi là cái hũ là hũ uh, châu báu hũ đựng châu báu nhé đấy này quý vị nhé và quý vị cũng có thể là sử dụng những cái dòng à, đá mà đá thật ăn tím như thế này là thật ăn tím này mà quý vị bỏ trong cái hũ này mà quý vị để ở gầm đầu giường ngủ ấy, thì nó đem lại giấc ngủ cho quý vị rất là sâu và dễ ngủ nhá không bị mất ngủ giấc ngủ nếu mà ai ai mà hay bị mất mất ngủ á, khó ngủ thì nên sử dụng như thế này để bỏ cái khối hũ này và để ở trên ờ, gầm đầu giường nhé thế còn ai mà ngủ được bình thường thì không được để nhé không được để cái dòng này ở trên ờ, đầu giường tại vì nó sẽ tác dụng ngược nhé những ai mà không ngủ được khó ngủ thì mới nên sử dụng nhé Đấy. hoặc là quý vị có thể là sử dụng những cái này thì chúng ta để ở trong phòng ngủ hay để ở trong nhà để làm gì để nó sẽ uh, hạn chế cái sự bức xạ của sóng điện từ nhé đến cơ thể của con người nhé đến đem lại nhiều mang à, đem lại nhiều cái sức khỏe nhé lợi ích sức khỏe cho chúng ta đó là về bức sóng điện từ nhé đó, à, rất là tốt thì ở đây thì nó có dòng à, đây thì cái này là cái hoa mai quý vị nhé đồng tiền hoa mai này thì quý vị à, treo ở trên xe ô tô hoặc là móc khóa đem lại cái như là sự may mắn cho quý vị nhé đây đồng tiền hoa mai đem sự may mắn đây cũng vậy đây là cái vòng cái vòng à, vòng tay có hạt đá cẩm thạch đi là hoa mai nhé dòng hoa mai này đem lại sự may mắn cho chúng ta nhé may mắn cho chúng ta đấy thì ở đây thì phòng hướng có thêm cái này đó là cái à, cái này nó là cái à, miếng mã lão đỏ nhá miếng mã lão đỏ huyết long thì cái này thì chúng ta để mà đeo treo trên xe ô tô hoặc là đeo cổ cũng được đấy thì nó đem lại ờ, nhiều may mắn kết hoạt tài lộc của chúng ta nhé đây là mã lão rất là đẹp các vị nhé đấy tiếp theo thì phòng hướng chia sẻ luôn thì chúng chúng ta thì cái thì phòng hướng chia sẻ luôn thì ngọc trai này thì quý vị cũng biết rồi nhá cái ngọc trai này cái dòng ngọc trai này thì nó nói chung là uh, ờ, thanh liên từ 18 đến 40 tuổi thì sử dụng cái vòng như thế này cái vòng ngọc trai có hạt uh, như hình trái lê như này nhé thì nó đem lại cái sự thanh mẫn cho cho quý cho các chị nữ này đấy, đem lại sự cổ điển này đấy ai thích cổ điển nhá đấy, truyền thống thế còn cái dòng đá à, còn dòng à, ngọc trai này nữa thì ngọc trai này thì dành riêng cho các uh, quý uh, quý quý bà từ 50 tuổi trở lên nhá. những quý cô quý bà 50 tuổi trở lên thì sử dụng cái loại này nhé nó, nó, nó đem lại sự chững chạc và sang trọng cho các quy à, quý bà nhé Đấy, rất là đẹp Đấy, rất là đẹp nhé thì ngọc trai này nó còn đem lại nhiều sức khỏe rất tốt cho trong cơ thể chúng ta và nó có tác dụng nó làm cho mắt của chúng ta đó chúng ta đeo đeo trên cổ đeo nhiều sẽ làm mắt chúng ta nó cũng được sáng nhé cũng được sáng ra nhé hỗ trợ về mắt nhé về thần kinh về mắt đấy đây là ngọc trai nhé quý vị nhé đấy thì quý vị thì à, có nhu cầu mà à, muốn được phạm hưởng chia sẻ chia sẻ và tư vấn về những vật phẩm phong thủy như thế này đó, rồi là những cái uh, uh, liên quan đến ờ, nhà ở thì quý vị cứ liên hệ với số hotline của Phạm Hưởng nhé đó là 0389961245 ở trên màn hình nhé để được tư vấn nhé và quý vị muốn sử dụng muốn được uh, sở hữu những vật phẩm phong thủy như thế này thì cũng liên hệ cho Phạm Hưởng nhé kết bạn Zalo để Phạm Hưởng chia sẻ cho quý vị nhé à, và tiếp theo nữa thì phạm hướng lại chia sẻ cho quý vị đây là một cái dòng này dòng rất là cực phẩm luôn nó là cái dòng nhựa hổ phách nhé dòng này dòng hổ phách đấy cái dòng hổ phách này nó là nhựa hóa thật quý vị nhé đấy khi mà quý vị sử dụng cái vòng này mà ví dụ như là trẻ con này trẻ con này đấy, trẻ con uh, sơ sinh này đeo này sẽ đem lại ờ, tăng cường sức khỏe cho trẻ em này rồi là nó còn có tác dụng đó là làm cho trẻ em được cái răng răng mọc được đều nhá đẹp nhá răng mọc đều đẹp rồi là gia tăng thêm cái sự à, kháng thể cho cơ thể của bé nhá đây là rất là hữu nghiệm cho cơ thể của bé sơ sinh này bé nhỏ là chúng ta mà sử dụng cái vòng này đeo cổ hoặc là đeo tay nhá đem rất là nhiều may mắn nhá ở đây cái dòng nhựa này á, thì nó rất là nhẹ các vị nhá quý vị đeo tay rất là nhẹ nhá nó không có tạo ra cảm giác khó chịu đâu nhé rất là nhẹ thế còn mà à, người già thì cái này mà người già sử dụng thì nó đem lại nhiều sức khỏe về xương khớp nhé hỗ trợ hỗ trợ về đau nhức xương khớp của những ờ, người già lớn tuổi về già hay sử hay sử dụng cái, này thì để gia tăng thêm sức khỏe và nó hỗ trợ về xương khớp nhé đau nhức cho quý ờ, bà nhé quý bác nhé đấy là về đấy thì ở đây thì nó có rất là nhiều các bạn đây là thật ăn dâu tây này dâu tây uh, ờ, xanh này đấy đây là dòng thật ăn dâu tây đỏ này dâu tây hồng này đó vị thấy không đây thì dòng này là dòng đá mã lão nhá. mã lão huyết long đấy các vị nhé mã lão huyết long đây có dòng thật ăn khói nè thật ăn khói nhá rồi đây là đá thật ăn trắng trong pha lê nhá đấy đây thì thật ăn uh, ờ, chim ưng thật ăn uh, vàng tâm và đây là dòng thật ăn uh, Ờ, vàng lâu tam tài đây vòng đa sắc nhé mệnh là cũng đeo được như vậy nhé quý vị đeo những vòng phòng phong thủy như thế này thì quý vị cũng phải biết được mình là mệnh gì nhé hỏa hay thổ hay kim hay thủy hay mộc gì đó thì mới sử dụng được những cái vòng như thế này chúng để chúng ta biết được nắm bắt rồi nếu quý vị không biết thì cứ liên hệ Ờ, qua Zalo của Phạm Hướng 0389 961 245 kết bạn Zalo để được tư vấn nhé để Phạm Hướng cho tư vấn cho quý vị để sử dụng cái màu sắc phong thủy nào hợp với mệnh của quý vị nhé Đó, đây là dòng đá mã lão này quý vị nhé thì ở đây thì những dòng đá này sản phẩm ở đây thì của Phạm Quang Hưởng thì là uy tín nhé là dòng đá tự nhiên thiên nhiên 100% không có sự gọi là xử lý nhé không có không không có hàng, hàng không gọi là hàng xử lý nhé hàng là gọi là hàng tự nhiên thiên nhiên 100% nhé không có qua công đoạn xử lý à, màu hay là xử lý nhé đó là quý vị cứ yên tâm về chất lượng dòng đá như này chất lượng dòng đá như này tất cả đều là tự nhiên thiên nhiên thì quý vị cứ yên tâm đấy thì ở đây là quý vị thấy không đây thì cái dòng đá đây này cái dòng này dòng đá thô của đây là đá mắt hổ vàng lâu này quý vị các bạn thấy không nó, nó có, có sự phản chiếu nhá thì ở đây này đấy khi thành phẩm thì nó sẽ ra được như thế này thành phẩm thì nó sẽ ra cái loại mắt hổ vàng lâu như thế này nhá rất là đẹp quý vị nhá người ta phải sử dụng uh, mài rũ đánh bóng cực kỳ là nhiều loại giấy nhám để làm bóng được như thế này nha quý vị nhé đấy ở đây thì còn đây là đó là thật ăn hồng nhá thật ăn hồng vàng đây thô nhưng đây là những loại đá thô phẩm hưởng này chia sẻ vào đây là hàng đá thô này để chúng ta làm được những vật phẩm vật phẩm thần phẩm như thế này rất là đẹp nha quý vị nhé đây là đá thô nha quý vị nhé đây là đá thô đây là dòng đá thật ăn săn quý vị nhé thật ăn săn để làm vòng quý vị nhé thì cứ người ta người ta sẽ mua những cái thật đá thô như này về người ta sẽ mài người ta sẽ cưa ra nhỏ và người ta sẽ mài quý vị người ta mài ra để làm gì để làm những mài tròn lại thành những cái hạt như thế này rồi người ta sẽ khoan lỗ để đeo vòng như quý vị nhé thì mà khi mà từ cái cục đá này mà thành cái sản phẩm như thế này thì cực kỳ là qua rất là nhiều công đoạn quý vị nhé mất rất là nhiều công đoạn nhé quý vị nhé cái tiền công rất là cao quý vị nhé đấy thì nếu mà đến với uh, nhà ở phong thủy phòng hướng sốt phong thủy của phòng hướng thì luôn luôn được cái giá ưu đãi giá sỉ nhé phòng hướng ở đây là phòng hướng à, là à, bán tại công ty nhé đây, đây là lấy tại công ty xưởng đá nhé xưởng chế tác đá của công ty văn chấn lục yên yên bái nhé ở yên bái yên bái nhé đó thì cứ yên tâm đấy thì uh, cái video của phòng hướng thì cũng uh, xin cái tặng dừng ở đây nhé thì quý vị có nhu cầu thì cứ uh, liên hệ số Zalo của phòng hướng ở trên màn hình để được tư vấn về à, mệnh của chúng ta về hướng nhà xây của chúng ta rồi màu sắc phong thủy của chúng ta rồi chúng ta sẽ sử dụng những cái vật phẩm phong thủy như thế nào để chúng ta chấn chặt lại nhà cửa khi quý vị xây nhà sai hướng nhé quý vị xây nhà sai hướng hay quý vị muốn mua những vật phẩm phong thủy này để làm gì để chúng ta à, chiêu tài nhé chiêu tài chiêu lộc trừ tà hóa sát nhé trừ tà hóa sát khi ngôi nhà của quý vị không hợp hướng hoặc ngôi nhà của của, của quý vị có vấn đề nhé Đấy, thì cứ đến với uh, à, kênh uh, à, phòng thủy nhà ở Phạm Quang Hướng thì quý vị sẽ được tư vấn nhé thì thôi thì Phạm Hướng cũng xin tạm dừng cái video tại đây nhé thì mong là quý vị yêu thích cái kênh của Phạm Hướng và chia sẻ video đăng ký kênh Đấy, để và nhớ lưu lại cái số điện thoại kết bạn Zalo với Phạm Hướng nhé để Phạm Hướng Ờ, tư vấn cho quý vị nhé, về những loại đá phong thủy rồi vật phẩm phong thủy nhé, rồi là những cái ờ, trang sức này để mua để mà sở hữu được những vật phẩm phong thủy trang sức như thế này hàng đá tự nhiên thiên nhiên cam kết là hàng đá tự nhiên thiên nhiên nhé quý, quý vị nhé thì thôi phòng hướng xin ờ, tạm dừng cái video tại đây nhé rồi xin chào tạm biệt quý vị nhé